cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất ở bên ngoài của bếp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 các bạn chỉ việc đặt thực phẩm nó sắc là mỏng và bên trên vỉ này và cho vào bên trong để nướng thôi các bạn sẽ không phải mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than rất là tiện lợi đó thì cái tính năng đầu tiên ở đây á tôi sẽ thử cho các bạn được xem là các tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở ở đây á, là cùng lúc là cả ba bếp thì tôi sẽ mở là hai bếp nấu đây hai bếp nấu một bếp nướng đây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 nó sẽ rất là kém nên các bạn cũng không có nên sử dụng <clears throat> khi mà các bạn sử dụng mâm và bể giá nướng á, thì các bạn nên cho có cái lượng nước vào bên trong của mâm hứng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước á, nó sẽ bốc lên thì thực phẩm bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi đó các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa vì nó làm nhiệt độ cao đây giờ bếp bên trái của tôi là 280 và bên phải đây là 270 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái cảm biến đó. nó tiếp xúc với cái đáy nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin như tôi đã nói đó,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 xích hay là đi mổ điện và ống nước trong thời gian thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng cái này giờ á, thì chúng ta phải để học pin này trống đây các bạn phải cái pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á mà các bạn vẫn pin ở bên trong hộp pin á thì khi mà hết thời gian cho nó cấm á, bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường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 thì trước là trung bình mỗi tháng các bạn sẽ tốn khoảng 150 000 tiền ga và cái thứ ba rất là an toàn ở phía sau đầu chia lửa này thì nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống thời điểm thì cái công dụng của que cảm biến đó là khi mà các bạn sử dụng bếp đó, các bạn là tắt công tắc và lửa tắt đây nhưng các bạn quên khóa bình ga lại thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á thì cái que cảm biến nó nó cũng sẽ nhận được được cái tín hiệu